ở dưới biển này cá cát là con bự nhất cá cát là cá ăn những cái mảnh vỡ của san hô nó cắn vụn ra nó làm sạch đại dương những con cá cát mà bị bắt ăn thịt là tội nghiệp nó làm cho đại dương lóng cặn xuống á nó vệ sinh sang hô cứng nữa một người đã bỏ ý chí đi câu y không phải chui thôi ổng câu một bịch cá tới phiên bà này câu tiếp hì da hôm nay như vậy thôi ha tôi phải về coi cái máy Sony này sao đó uổng quá về coi đọc lại hướng dẫn nữa. ngâm nước lâu quá sợ nó cháy luôn á